Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa Thì hôm nay mình sẽ uh, cho các bạn coi cái gear set build hiện tại của mình là đi đánh uh, underground như thế nào Hiện tại bạn có tới hai cái gear set lần Thì uh, mình thấy có một số bạn hỏi mình là mình build đồ như thế nào để đi đánh dễ dàng có nhiều được bây giờ hôm nay mình sẽ cụ thể hơn về cái bộ set build của mình như thế nào Thì thường á, mình đi đánh uh, Underground thì các bạn có thấy những mình quay tới tập 1 lần trước á, thì nó mình đi quay tới bốn cái ờ, bốn uh, cái directive lần Thì cho nó bao gồm cái sickness nữa, một trong những cái uh, directive là khá khó khó nhằn một chỗ là nó cứ hút rút hóa các bạn khá là nhiều Cộng thêm mà rất là nó khá là phiền thì uh, trong cái lần build lần này thì mình sẽ build Alpha Bridge một trong những cái meta của cái uh, patch 1.5 hiện tại thì cái patch sau thì nó sẽ không biết thế nào nhưng mà đợi cái DLC nó ra thì mình nghĩ nó sẽ khác hiện tại là cái các bạn đã coi một patch 1.5 hiện tại nó đã đẩy cái mức uh, set này nọ kiểu mà mức tổng lên tới 256 g score thì đồ các bạn có ít nhất cũng, uh, tất cả đều phải 256 hết thì mới đều được thì trong cái set build lần này của mình sẽ có đầy đủ hết mình set build nhưng mà mình đi theo alphabet các bạn thấy cái chữ A không đó chữ khá là nhiều năm cái chữ A thì mình sẽ giải thích luôn tại sao mình đi đánh Alpha Bridge và mình ưu tiên cái set build này khá là nhiều thì đầu tiên đó, mình có bộ giáp ờ, Alpha Bridge Chest thì cái đồ này bạn hãy đi đánh Underground nó ra rất là nhiều hoặc là đi đánh ờ, mấy cái nhiệm vụ thường của mission nhiệm vụ mà uh, campaign đó bạn đã có chơi qua rồi á thì uh, các bạn có thể đi làm gì đó sẽ rớt, rớt ra nhiều đặc biệt là boss này nọ kiểu nó vẫn rất là bình thường thôi hoặc là đi uh, mấy cái uh, DLC nhiệm vụ ban đầu miễn phí vẫn nó ra vẫn nó ra vẫn bình thường Alpha mặc dù đây là cái bộ set gear set của Bosch 1.4 hay sao á thì nhớ là vậy Nhưng cái ưu tiên mình trong đây là nó có những nguyên cái bộ gear set bonus khá là đặc biệt và khá là OB Và mình sẽ giải thích từ từ luôn tại sao một trong những bộ là mình khá là thích và mình build từ ngay từ đầu luôn Tại đầu tiên là chúng ta dựa trên cái gear set bonus chúng ta có một cái gọi là 100% Harry James là health regeneration tức là hồi máu nó tăng thêm 100% mức độ hồi máu của các bạn mức độ hồi máu thôi nha chứ không phải là các bạn tăng máu tăng tăng máu cho bạn là sai cái này là khi mà bạn hồi máu thì nó nhanh gấp đôi thôi 100% mà nó nhanh rồi có thể nói đơn giản là nó nhanh gấp đôi vậy thôi tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái này cũng chưa gọi là cần thiết cho lắm nó chưa phải là đặc biệt cho lắm lên tới xem bonus 3 thì tôi có tăng phần 5 5 phần trăm weapon dam tăng dam do cái súng cũng khá là bình thường đang tăng cũng không nhiều có 5 phần trăm thôi thì cái cái quan trọng nhất chúng ta có thể thấy là cái set bonus thứ 4 là cái talent alpha bridge của nó luôn là nó có thể dịch sơ cho bạn hiểu là nếu mà cái súng chính và cái súng phụ của bạn đều là chung một cái thể loại tức là cả hai cái súng đều assault rifle đều súng càng á hai là súng súng chữa uh, súng uh, súng live machine gun là súng súng máy đều là súng máy thì nó sẽ kích hoạt toàn bộ tất cả các talent của hai cây lên trên mỗi cây tức nó đơn giản là mỗi cái súng sẽ có 6 cái talent là ba ba talent của cái súng còn lại đắp lên nhau điển hình mình sẽ cho bạn coi ví dụ như cái súng thứ nhất của mình đi thì chúng ta có ba cái talent chính của cái súng này là deadly destructive cable thì nó sẽ áp luôn cả ba cái talent còn lại của cái cây còn lại của mình lên là responsive brutal với focus lên là tức là cái súng này sẽ có 6 cái talent và điển hình cái cây còn lại cũng y chang vậy thôi responsive brutal focus và thậm chí là nó sẽ có những cái uh, uh, những cái talent còn lại khá là hay thì nó cái cái set build này khá là mạnh ở chỗ đó điển hình là nếu bạn nào biết biết build và biết có những cái có những cái súng mạnh thì ví dụ như các bạn những, chọn những cái súng nào có talent đặc biệt như responsive cái talent này là một trong những cái talent mà khá là ưu tiên tại vì nó cái cách bắn của mình thường là các bạn thấy là bạn sẽ thấy là mình thường hay nhào lên phía trước mình bắn và nếu mà này cái talent nó sẽ đã kích hoạt cái điều đó là khi mà bạn gần hơn khoảng trong 10 mét trở lại thì nó sẽ tăng 10% dam khá là hay brutal brutal thì này, nó, nó nghiêng về phần các bạn nếu bạn nào mà uh, nếu bạn nào muốn build brutal thì bạn phải suy nghĩ cách đánh bạn thế nào tại brutal nó, nó nghiêng về headshot nhiều hơn nó chỉ tăng nó chỉ tăng 12% dam headshot cho nên bạn nào bắn mà các bạn hay để ý là bạn thường bắn giáp á, bắn bắn vô người nhiều hơn là bắn vô đầu á tại nếu mà bạn là bắn em em không hay á thì brutal không phải là cái lựa chọn của mình không phải là lựa chọn các bạn hãy chọn không những cái uh, talent khác mà mình có thể khuyên là nếu bạn nào không chọn brutal á tại đây một cái cái, cái talent khá là quan trọng đối với mình cho nên nếu bạn nào không chọn talent brutal thì các bạn hãy chọn uh, predatory một trong những talent cũng khá là hay có khả năng hút máu thì mình nhớ không nhầm là nó hồi tới 35% máu trong vòng 20 giây nếu bạn giết một đứa cũng khá là ok Focus này là trong những cái talent ờ, có sẵn của cây G36 và mình không thay đổi được Weno skill on nếu mà bạn nào không có skill đang giảm á, thì nó sẽ tăng đam 10% tức là bạn không xài skill không và cũng không có cooldown luôn á thì nó sẽ tăng và ngoài ra thì một trong những talent chính và cũng là một trong những talent mạnh nhất hiện nay vẫn là Deadly Critical Hit Dam tăng tới 10,5% tức là nếu bạn nào nhưng mà cũng tùy là các bạn cây súng các bạn có tăng cái critical hit chance hay không tức là cái mức độ bạn có critical hit trong vòng ví dụ như là bạn bắn 10 phát thì sẽ có khoảng bao nhiêu phát khoảng hai ba phát gì đó sẽ được lên critical hit thì lúc ngoài này thì critical hit sẽ đang đam sẽ lên tới 15 và critical hit nếu bạn nào bắn ngay đầu nhiều thì ngay đầu nó sẽ critical hit rất là nhanh và ngoài ra thì lần tiếp theo mình là tiên đó chính là destructive đây là chúng ta lần mà hiện tại mình không có sẵn trong cái súng này của mình cây này của mình thì có sẵn ờ, deadly với capable rồi sau đó mình roll lại destructive thì nếu bạn nào muốn các bạn muốn mở ra một talent phù hợp thì bạn có thể dùng Phoenix Reddit để các bạn hãy roll talent lại trên cái ờ, lầu 2 của cái sảnh chính uh, thì các bạn hãy roll lại talent bằng Phoenix Reddit với weapon kit khá là dễ và nếu bạn nào không có weapon kit thì các bạn hãy mua trong cái uh, mua cái cái cái uh, lần này ngoài đây bạn đi lên cái underground cái chỗ xuống underground sẽ có cái cái quầy bán ờ, special vendor nó sẽ cho các bạn mua uh, một cái cái cái blueprint để các bạn thể uh, làm ra cái uh, uh, weapon kit để các bạn thể roll lại talent của vũ khí thì trong cái talent mình đã roll lại khá là nhiều để build cái set mới này để phù hợp với cái tại vì hai cái này nó áp lẫn nhau cho nên chúng ta không các bạn tránh để trùng trùng ta lần với nhau thì nó sẽ hay hơn nếu ta sẽ có nhiều ta lần kích hoạt cùng lúc hơn với lại các bạn buộc phải để ý là những cái ta lần này là buộc ta lần ví dụ như bạn có cần nên có những cái súng bắn nào đam nó cao đam cơ bản base đam á nó cao thì những cái ta lần nó sẽ bắn sẽ ngon hơn nhiều tại vốn dĩ các bạn nào cái súng không mạnh quá nhưng mà được cái ta lần ngon thì bạn bắn cũng khá là khó thì như nếu bạn nào bắt đầu từ những cái dưới lên thì ờ thì vẫn ok cũng khá là ok rồi The Responsive Brutal đây là những cái set mà mình khá là thích và mình bắn khá là nhiều và cũng khá là OP ờ, hiện tại là mình đang có một cái Military RG36 thứ hai cái này cái súng chính của mình tuy nhiên cái hạn chế của cái Alpha Bridge này á, là do cái uh, cái talent của nó tức là các bạn phải dùng hai cái cùng trong một cái uh, một cái loại <coughs> để cái súng chính lẫn cái súng phụ thì tức là nếu khi mà bạn bắn á, đạn bạn sẽ có rất là ít và bạn phải chia đôi đạn thì ví dụ như là bạn bình thường bạn có 1.000 viên đạn mà bên short rifle đi thì mà bạn bây giờ bạn dùng chung thì hai cái súng đó đều thì nó sử dụng 1.000 viên đó hai cây đều sử dụng 1.000 viên đó thôi nha tức không phải là mỗi cây có 1.000 viên thì lúc nào bạn xài cây này nó rút bao nhiêu thì nó sẽ bên cây còn lại nó sẽ rút cái lượng đạn tổng cho hai cây nó rút một lúc đó luôn chứ không phải là do bạn xài riêng nữa thì lúc trước ví dụ như là bạn có cây một cây cây súng chính là cây assault rifle bạn có ngàn viên đi và cái xuống phụ của bạn là cây submachine đi có một khoảng 1.200 viên với nhà hàng thì bạn bán hai cây nó có ngàn viên rồi hết ngàn viên này thì bạn còn 1.200 viên của cái còn lại thì nó cứ thay đổi luôn phiên rồi hai cái hai cái thể loại này khác nhau nó hai loại đạn khác nhau nó không ảnh hưởng gì tới nhau nhưng đối với khi mà bạn đã sử dụng cái PvP set này á, mà bạn muốn kích hoạt 6 cái talent á, thì bù lại bạn sẽ có 6 cái talent ngon cây xuống nó sẽ mạnh hơn tuy nhiên thì đạn nó sẽ khác khi bạn bán một ngàn viên thế này tạng tổng mà thì khi mà bạn bắn á, nó sẽ rút nhiều như bạn bắn cây đầu tiên mà bạn còn khoảng 800 viên đi thì cây còn lại nó cũng xài đạn chung mà thì vẫn còn 800 viên luôn thì bạn xài cứ bao nhiêu nó cứ giảm chung vậy thôi thì uh, ngoài ra thì còn cái uh, ờ, view của mình thì mình hiện tại đang có một cái Alpha Chest 3000 mấy cũng khá là ok cái này nó tăng máu thì uh, có một số bạn sẽ build có thể chúng ta thể reroll lại cái này nhưng mà mình roll là cái này để tăng đạn các bạn mình có thể bạn thể có roll cái này roll dam này nọ kiểu như vậy các bạn xem xét tại vì nó các chỉ số nó hệ sẽ khác nhau đối với những cái bộ build mà các bạn build tại vì nó nó mặc dù cùng chung nhưng cái số dam này nó, nó một cái có thể là tăng dam hay là tăng máu hay là tăng electronics ừ thì nó sẽ khác nhau chỗ đó và các bạn có thể reroll lại trên cái cái cái chỗ nãy mà nói luôn roll lại bằng cái tiền credit cũng khá là rẻ không mắc lắm mỗi lần re khoảng uh, reroll là khoảng uh, tám mấy đến trăm mấy ngàn cứ tăng mỗi lần lên nếu bạn roll tối đa 5 lần thì các bạn roll lại thì mình roll cái này cái cái đó thì mình roll uh, đạn còn cái mặt nạ thì mình có một cái alpha bridge mask đồng dưới cũng có một cái luôn nhưng mà cái này mạnh hơn thì mình cái này thì mình lại tăng đam cho nó một ngàn bốn cái này reroll lại luôn cái mà lúc mình lập được thì mình nó lại tăng máu vòng máu thì mình hay cũng vừa đủ rồi cho nên mình tăng đạn tăng đam khá là ok thứ thứ ba là mình có cũng là alpha bridge luôn nhưng mà cái knee bad tuy nhiên thì trong đây thì mình lại có ghi xét tại vì vốn dĩ các bạn chỉ cần bốn cái là bạn đã tích kết hoạt được cái talent rồi thì uh, mình khuyên là nếu bạn nào đã dùng cái bộ Alpha Bridge thì các bạn có thể dùng một cái ờ, lock chân bằng uh, Striker và lý do tại sao mình sử dụng Striker tại vì bốn trên sáu kia bạn vẫn dư được dư được hai slot và dư được hai slot là bạn có thể kích hoạt cái bonus đầu tiên của thằng Striker và tại sao mình chọn Striker so với những cái bonus khác tại vì những cái gear set khác tại vì uh, mình có 20% stability tại vì hầu hết là thời gian mình bắn toàn là assault rifle và những cái này rất là giật và nếu mà từ 20% là bạn đã tăng một khoảng rất là dài nếu bạn đã coi cái súng bạn sẽ thấy tăng một khoảng rất là dài là kiểu như là bạn sẽ đỡ ổn định hơn bắn đỡ giật lên trời hơn thì là một trong những cái set mà có thể là striker sẽ giúp bạn ổn định điều đó mà nếu bạn nào cái cái cái, cái lót chân mà ngon á thì các bạn hãy siêu này này thì mình cũng có thể là mình sử dụng ờ, Alpha Red tại vì mình đang cần máu nhiều hơn là cần uh, cần đam tại đam mình vốn gì cái súng nó cũng khá là ok rồi mạnh rồi uh, tới tiếp theo thì chúng ta có cái alpha bridge holster cái cái túi đựng nè mình tăng giáp này nổi kiểu cũng khá là ok nhưng mà cái này tăng đều hết luôn thì cái này bạn build rank kiếm những cái nào có giá trị cao từ khoảng ngàn mấy đến ba ngàn nó sẽ ngon hơn và găng tay á, thì các bạn có thể tìm striker cũng được tuy nhiên đừng có tìm cái striker giống như mình đang coi cho bạn coi tại vì cái này không mạnh lắm và nó tăng tào lao không mà tăng toàn shotgun dam các bạn có thể lên reroll lại cho nó tăng cái khác nhưng hiện tại là mình không xài nên mình cũng không có cần phải reroll lại và mình xài một cái khác là predator predator cái này mình roll lại cho nó assault rifle tại cái này đã mạnh hơn nhiều với lại nó tăng máu tăng độ cho mình nữa thì mình cũng chỉ xài hiện tại thôi cái gear set này cũng là hiện tại thôi cho nên cuối cùng thì chúng ta có cái Alfred Bloodsack uh, ờ, cái này cũng khá là ngon và tăng electronics mình roll lại để nó tăng ammo cái này một trong những cái mình khá là thích bộ ghi set này khá là mạnh uh, đó là cái set build mình tổng với cái những cái cái cái tao làm mời về mình cho bạn bạn các bạn coi tại sao mình chọn cái ghi set này và những các bạn có thấy mình sẽ quay một khoảng của cho bạn coi ngay lập ngay lập tức luôn để các bạn có thể biết cái ghi set này nó mạnh như thế nào và nó thoải mái như thế nào khi mà bạn bắn underground hay là bạn có thể làm nhiệm vụ khác ví dụ gì thì có một số nhiệm vụ là bạn thấy mình sẽ còn cái ghi set khác nữa mình sử dụng ờ, mình còn một cái bộ giáp Barret Barret Bulletproof cái bộ ờ, giáp đó bằng vàng các bạn phải đi farm ờ, các bạn phải đi farm Lexington Event Center đây là một trong những bộ giáp mạnh nhất nhưng mà hiện tại mình không có trong đây mình để bên nhân vật nam của mình rồi cái này là nhân vật nữ thì nhân vật nữ của mình mà mình để gear set mạnh hơn bây giờ mình build khác cái con kia con kia thì mình đang đang build hai loại là mình build một cái là striker với một cái là bad up nomad thì mình sẽ ờ, giới thiệu từng cái gear, ờ, gear set khác gear set này mình thấy là mạnh trong cái meta kỳ này 1.5 kỳ này cho các bạn coi và tại sao mình sẽ giải thích tại sao nó mạnh và nó sẽ có những cái cái đặc điểm riêng của nó toughness cao dps cao ví dụ vậy hoặc là skill ờ, skill power cao và tại sao mình thấy cái gear set nó mạnh và đáng đi chơi thử thì mình sẽ giới thiệu cho bạn những tập những tập sau giới thiệu những cái gear set nó mạnh như thế nào và tại sao mình chọn những đồ đó và mình build như thế nào và có thể có góc nhìn cụ thể hơn về cái cái build set như thế nào và tại, uh, thì trong đó thì mình cái, cái con này mình đang giữ cái bullet roof và mình build battle nomad khoảng 4 cái để kích hoạt cái talent của nó thì cái đó mình sẽ nói trong những tập tiếp theo ok và mình sẽ kiếm cái gì đó để bắn cho các bạn coi ok và có thể là clip này mình sẽ tạm dừng tại đây và các bạn có thể uh, coi mình bắn khoảng khoảng 5 phút gì đó và mình sẽ quay trở lại sớm nhất với tập tiếp theo của Reset Television. intel you brought in let Rhodes nail down where one of the top cleaners hangs out. Smart tactics say we have to take him out. just want someone to know I was here, I guess. If you can hear this, that means you survived. I don't know if I'm gonna be that lucky. At this point, I don't know if anyone will be that lucky. Maybe only the rats and the crows will make it. Maybe that's our new world after all. <laughs> you reap what you sow, they say. Only a matter of time before something like this happened. Anyway, I was here. That's what this is about. And I want someone to hear it. Even if it's just a bird perched on a roof, pecking away at an old cell phone. I was here, you bastards. I was here. estavam tá